Và bây giờ Kevin Nguyễn sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta tạo ra nước cốt của lẩu và mì cay Và từ nước cốt của lẩu và mì cay này chúng ta sẽ tạo ra các món ăn khác nhau từ lẩu và từ mì Và mời các bạn quan sát Trước tiên chúng ta sẽ bật bếp Để cho chảo nóng lên và cho dầu vào Và sau khi chảo đã nóng chúng ta sẽ cho dầu vào bên trong Chúng ta sẽ cho 5 muỗng dầu vào Và hôm nay chúng ta sẽ cho 100 gram gừng vào và 100 gram hành khô đã được thái Tiếp theo chúng ta sẽ cho 100 gram xả đã được thái lát và 100g hành tây vào Thứ mà chúng ta sẽ đảo đều lên Chúng ta sẽ phi cho các à, nguyên liệu được thơm lên Sau khi chúng ta phi cho các nguyên liệu chín đều lên và có độ thơm Lúc này chúng ta tiếp tục cho thêm dứa vào bên trong Và chúng ta sẽ đảo đều Sau khi chúng ta cho dứa vào và đã phi các nguyên liệu trong vòng khoảng 3 đến 5 phút Lúc này chúng ta tắt bếp Và chúng ta sẽ cho các nguyên liệu sang song. lúc này chúng ta sẽ lấy một lít rưỡi cho đến một lít tám nước cốt của nghêu và ta sẽ cho vào trong son ca cái vinagranum là một lít chúng ta sẽ lấy một lít rưỡi sau khi Kevin Nguyễn đã cho một lít rưỡi nước cốt của nghêu vào bên trong bây giờ chúng ta sẽ bật bếp và lúc này chúng ta sẽ cho bắp vào bên trong chúng ta sẽ đậy lắp đun sôi sau khi chúng ta đun sôi trong khoảng 7 đến 8 phút, như vậy chúng ta sẽ mở lắp ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho các gia vị vào bên trong. Chúng ta sẽ cho một muỗng rưỡi bột canh. Mật ong chúng ta dùng một thìa. Nước mắm chúng ta dùng một muỗng đường chúng ta dùng hai thìa Giấm gạo chúng ta dùng một muỗng Và lúc này chúng ta sẽ đảo đều lên Các bạn lưu ý là chúng ta đang làm nước cốt của lẩu và mì Và từ nước cốt này chúng ta tiếp tục dùng để chế biến ra các món mì và lẩu Chúng ta tiếp tục đun sôi trong khoảng 3 đến 5 phút. Và tiếp theo chúng ta sẽ cho một muỗng gia vị lẩu của Thái. Chúng ta dùng nước sốt của Hàn. Với cho mình Nguyễn dùng hai muỗng vậy thì mình vẫn dùng hai muỗng Trong quá trình chế biến ra các món ăn lẩu tteokbokki hay mì cay của Hàn, chúng ta sẽ dùng thêm bột ớt của Hàn hoặc lọc Việt để tạo lên vị cay cho uh, món đồ ăn của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp. Lúc này chúng ta sẽ gắp bắp ra ngoài Sau khi chúng ta đã nấu xong nước cốt của lẩu tteokbokki và mì cay Lúc này chúng ta sẽ lấy nước cốt và vớt các à, nguyên liệu ra ngoài Và bây giờ chúng ta sẽ lọc các nguyên liệu ra để lấy nước cốt Sau khi chúng ta đã có được nước cốt Bây giờ Kevin Nguyễn sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta tạo ra các món ăn từ mì cay và các món ăn từ lẩu tteokbokki. Mời các bạn quan sát. Thank you.